À, dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào à, em. chị Hồng Dân và chào toàn thể khán giả có mặt ở đây. À, em tên là Vũ, à, em sinh năm 86, quê ở Tây Ninh. À, công việc hiện tại em đang làm à, là giám sát giám ở bán hàng cho một công ty ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Em thì sao? Dạ em xin chào hai MC, chào anh Quyền Linh chào chị Hồng Dân. Em là <laughs> Nguyễn Thị Kim Vui, em à, ở à, Long Thành. Công việc của em là, là làm bên bất động sản. Em nay 36 rồi ờ, em cái điểm mạnh của em là gì mà điểm ờ, chưa mạnh là gì điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng mua mau bán đắt mà dạ <laughs> còn cái điểm ờ, yếu điểm nhược điểm của em thì hơi nóng tánh chút xíu thôi tên vui mà nóng tánh hả <laughs> cũng có nhiều khi mình cũng có nóng nóng chút xíu anh nổi điên lên thì làm không gì? có nổi điên vô thì mình nhịn thôi mình nóng à. dạ tại nhiều khi mình nói thì ờ, hai bên xảy ra chuyện nên mình tốt nhất thì mình im đi ha lúc mà mình hết giận mình nói chị ừ. còn vũ sao vũ sao nè ưu điểm của em là em có thể uh, làm được công việc ở nhà thích một phụ nữ uh, gì mà nặng nội trợ đó thì em có thể sang sẻ được những việc đó ngoài ra thì cái uh, nhược điểm của em là thực sự em cũng uh, hơi nóng tính giống như bạn bên kia nhưng mà em có thể là kiềm chế được cái cái cơn cơn giận của mình lại tình tình duyên sao rồi em uh, ly dị với ông xã em ly thân 2 năm ly dị một năm rồi con em cũng lớn rồi con em hai bé gái à, bé gái à, trước 16 tuổi bé nhỏ à, bốn y tám tuổi trời hai, ơi hai đứa gái lớn hơn con tôi luôn trời <laughs> em đánh nhanh rút gọn anh thôi con nó lớn rồi mình cũng tìm tìm chỗ mình à, dựa dẫm em ha để tâm sự chia sẻ thôi còn dạ. bạn trai Dạ em thì ờ, cũng ờ, một lần gãy đổ rồi Ly hôn được cách đây khoảng 2 năm à, Em có một bé gái em nay khoảng 8 ờ, tuổi Trước đây lúc mà mới ly hôn ra đó thì em cũng không có nghĩ là mình sẽ lập gia đình nữa đâu Nhưng mà có một thời gian em đang đi công tác ở Nha Trang á ừ. Thì bé nó có gọi điện cho em và nó hỏi một câu là Ba ơi ba ăn cơm chưa? À, ba có một thân mình, không có ai nấu cơm đâu ăn à, Thì nói là vậy thì ba không đi uh, kiếm uh, vợ đi về nấu cơm ba ăn thì trong thời gian đó em cũng có suy nghĩ cái uh, gửi đăng ký coi như giờ tìm người nấu cơm ha tìm người nấu cơm tìm ờ, <laughs> ừ. tìm mẹ cho con dạ. à, bé gái là ở với em hả vũ dạ đúng rồi bé ở ở với em mà hiện tại thì em đang công tác ở đây nên là bé ở nhà với bà nội cha vậy lời dữ hai đứa mà ráp lại là ba đứa con gái á <laughs> thời buổi này con gái lời á linh ơi nhà gái. ông là lời nhất luôn á linh gái khỏe re như bò oh. kéo xe <laughs> hỏi phải lò cho nó chứ á em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào chỉ cần một người là đơn giản thôi ừ. ờ... chỉ nấu cơm thôi hả dạ không nấu nấu cơm là chuyện dễ quá em nấu cũng được mà lo cho gia đình san sẻ được những cái cái cái khó khăn những cái ờ, buồn vui trong cuộc sống cùng em là được rồi một phụ nữ hiện đại bây giờ thì ờ, phải gọi là giỏi việc nước mà đảm việc nhà thế nếu như bây giờ mà hai bạn mà ráp vô rồi thêm một bé gái nữa nghĩa là ba đứa đó ví dụ đi chị nói ví dụ đi điều kiện kinh tế của bạn trai á chưa có chưa có có có thể mà cán đáng nổi em thì em có cán đáng nổi ngược lại không dạ nổi chị nổi <laughs> trời ơi mạnh quá rồi quá bằng lĩnh đây luôn. ta đảm việc nước đảm việc nhà luôn à ông ơi hơn ờ, anh ơi nữa. em Hay kinh nghiệm dài dặn lắm ờ. <laughs> anh uh... vũ tên muốn bên đây muốn hỏi vũ chút xíu rồi Vì, hỏi uh... đi em ờ, gái em chào anh uh, với cái công việc của của của bạn bên đây á là ừ. về bất động sản thì chắc chắn là bạn này sẽ phải có những cái mối giao tiếp những cái ờ, gọi là tiếp khách này kia nọ nhậu nhẹt nữa đúng không em <laughs> phải dạ, đi tiếp khách chị. uống bia uống rượu đúng không dạ. thì là em ờ, suy nghĩ thế nào về việc đó ha vũ à, những vấn đề đó em không ngại đâu chị ý là có ghen không á dạ, em không ghen còn à, cô gái này cô muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào trước tiên á vui vẻ ừ. tánh tình phải rộng rãi rộng rãi đôi khi người ta khó khăn quá ta cũng phải chắc chiêu chứ rộng không, rãi không, quá không chắc chiêu thì nó nhưng mà cái tùy theo cái trường hợp đó anh ừ. <laughs> ngoại hình cao mét 70 nặng 70 kg ok chưa anh vâng anh bên đây anh à, cũng nhẹ nhàng ha cái tướng thì à, cũng đẹp đẹp trai nha chứ không phải giỡn đâu nha à, cao không hả bên đây hơi cao à em mét mấy không tám à. anh <laughs> mang giày lên bảy mấy anh ơi em mang dép mang dép không sao em mét nhiêu em có mét năm sáu rồi chị Ôi trời em cao lé, Trời cao ơi, lén bà gì đâu ơi, nãy Được rồi. tưởng là bà cao lắm cao lé. trời em dạ. nãy giờ em nói chuyện với cái người phụ nữ bên đây á, em hình dung bạn đó là sao em ờ, hình dung bạn này là một bạn rất là bản lĩnh đơn thân mà có thể nuôi được hai đứa hai đứa con mà để không lớn không phải đơn giản đâu chị nói cho em biết mà em mở rào một cái em nhìn cái bộ móng tay thôi là em biết không đơn giản rồi <laughs> bộ móng tay dữ lắm luôn hả nhìn về... móng tay là thấy biết cào cấu rồi về mọi thứ đó cái Hôm nay em đi với ai ạ? Dạ em đi với lại uh, em đồng nghiệp Dạ con chào chú Quyền Linh và dạ, chào cô Hồng Dân ạ à. uhm, Anh Vũ uh, làm trong uh, công việc thì rất là năng động và siêng năng à. Mà còn được cái tính uh, giỏi với nước và siêng việc nhà Anh Vũ làm cơm rất là ngon Vũ em thấy chị bên đây cũng dễ thương, hợp với anh Cũng có chí giống giống như anh Rồi cảm ơn em Em em đi với ai vậy em đi với à, bạn em dạ, em chào anh quỳnh linh chào chị hồng vân chào, chào, chào mọi người em thấy anh trai bên này thì là vui vẻ có hoàn cảnh như vui nên em mong hai người cho nhau cơ hội rồi <laughs> bây giờ tôi mở rào cho mở hai bên gặp ha. mặt nha rồi mở, mở rào, rào. đang mùa miếng đất bên đó nha nào thoải mái lên vũ vui lên cố gắng mua được đất nào bắt đầu đi Vũ dạ. Có con quạt Dạ em cảm ơn Anh ơi em là bên đất động sản em tặng anh cái món quà này Nhưng mà ở dưới em là cũng ở khu vực Long Thành bò sữa rất nhiều thì em tặng anh sữa mà khi nào mà anh thiếu sữa anh cứ kiếm em trời ơi <laughs> trời ơi hay quá ừ, thì à, trước khi mà bạn à, mở món quà em cũng à, chia sẻ luôn món quà của em đó là gồm là hai quyển sách một quyển thì để dành cho gia đình à, trong quá trình quá trình mà nuôi dạy con cái một quyển là bằng minh kinh doanh nói chung là em muốn một người phụ nữ của em là hoàn hảo đó nè vũ vũ ra vũ dạ. vũ lấy này vũ nói là cái nào là dành cho gia đình cái nào là dành cho em nè đó mở ra nè quyển sách anh gói kỹ à. quá rồi em cảm ơn cảm ơn trong cái quá trình nói chuyện thì à, em thấy anh cũng cái hoàn cảnh cũng giống em riêng em thì à, cái công việc của em thì em hỏi anh là nhiều khi em phải đi ngoại giao rất là nhiều nhưng mà em cũng biết nhậu nhưng mà anh có nhậu không ừ, nhiều cũng... khi cái công việc của anh anh cũng phải có phải không đúng rồi có ghen không nhiều khi cũng phải ghen với anh lên ghen ở đây không phải là mình lồng lộng lên ví dụ như trong lòng mình cảm thấy không thân thích điều đó thì mình sẽ nói lại anh hai là khuyên là lên đây nó nhớ dắt rể về cho tao nha <laughs> mà em thấy về. thì thôi hồi nãy giờ nói chuyện thôi anh về phay em đi mình thấy mình cũng có hợp hợp phải không anh linh ha <laughs> hợp đó hỏi coi bạn gái đâu rồi hẹn tuần gặp mấy lần rồi bò coi em bán đất ở đâu đi phụ cho thí dụ vậy chắc em chuyển qua em nghề em bán đất luôn anh <laughs> chuyển đi em rồi hai chồng đi nhậu luôn chứ để em khỏi mất công ghen tuông em là chú vậy không bán đất em bán thứ khác không à mà giờ chị muốn bán đất thôi giờ anh bán hăng cho anh em đi hỏi có bán đất không anh <laughs> cái công việc của của anh á một công việc giám sát thì nói chung công việc nó không cũng không có chiếm nhiều thời gian bên công việc của em nó thuận lợi á thì anh nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được mấy lần cái công việc của em á bên em thì nó rất là thoải mái thời gian không có khỏi gò bó thời gian nên à, lúc nào anh hẹn hò em cũng sẽ sẵn <laughs> lòng con từng chạy xuống năm số lần quá <laughs> cũng không xa đâu đâu Đi có qua xa cao đâu tốc là cũng... nhưng mà được cái là tây ninh quê hoài em đó nếu à, mà em với anh đến cái bước lấy nhau thì à, em với anh sẽ về bên anh hay là như thế nào tại vì trong khi đó em cũng có nhà riêng cái quan niệm của mình đó là không có quan niệm là là là buộc là phải ở rể hay là làm dâu cuộc sống hiện đại mà nơi nào mà điều kiện mình phát triển được thì mình ở nơi đó thôi à, bây giờ mình uh, giao lưu văn nghệ chút đi à, hát thì uh, em hát ờ, hò gì đó không không không không hát được em xin phép uh, có một cái đoạn bình luận bình luận thể thao à. dạ À, xin ờ, chào quý vị khán giả à, Chúng ta đang đến với trận bình luận bóng đá giữa hai đội giành cúp dép tổ ong à, Với hai đội là bên đàn gái và bên đàn trai à, Bên đàn trai là gồm anh Quyền Linh và anh Vũ à, Bên đàn gái là chị Vui và à, chị Hồng Vân Tại bây giờ đang thời điểm đang là phút thứ 90 à, Thời gian đang dần về những cái phút cuối cùng à, Anh Vũ chuyền bóng cho anh Linh Anh Linh Linh suốt không vào Bóng quay ngược ra Và bóng đã dội vào mông của lưng Bơi vào lưới Ghi một bàn thắng rất ngoạn mục <laughs> Bóng dội vào mông hả bên quyền linh nó bị lủng lưới ba dép tổ ong ngoài ngoài quyền linh bóng ba ra ngoài không luôn thể giữ nổi công thành cuối cùng Kim. là đội của anh quyền linh đã giành được một chiếc cúp và phần thưởng là hai đôi dép tổ ong màu hồng với màu màu đỏ <laughs> Rồi em gái có bài gì hát tặng ờ, Ca hát được Em mà hát một khúc tặng anh ha ừ. ừ. Thôi bài sôi động đi ha Đứng lên đi Sôi động đứng lên đi, đúng rồi Đó, đó. Vũ đứng lên cùng nhúng nhảy với ờ, bạn luôn mạnh mẽ Gió lên đó thoải mái lên nào gọi mùa xuân đến khắp trời Nhảy lên. năn vàng còn gọi mùa xuân đến với đời thì em ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm sông vang còn gọi bờ cát trắng biên chiều Nước vàng còn một màu xanh biết thơ nào Dòng sông xưa văn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biên lớn à, Thấy không? Sôi động liền thấy không? Đây Bấm nút là trao duyên Là hướng tới một tương lai tốt đẹp Chuẩn bị Một, một Hai Hai Ba Hết thời gian Rồi Chúc mừng rồi, chúc mừng hai bạn Vũ vui Chúng ta có thể nắm tay nhau Thôi ôm cái đi anh, khỏi nắm Đúng rồi Đó, thấy chưa, đó phải cá tính vậy mới được Cô hãy hứa gì với vui đi Anh xin hứa anh à, không phải là người đầu tiên đến với em Nhưng mà anh hứa anh sẽ là người cuối cùng à, Ở lại trong cuộc đời của em Hay quá hôn luôn đi em, hôn luôn Lại ngôn tình Chơi luôn <laughs> Ủa? Ôn mà, cái này hôn là ôm ôm rồi hôn Ok cố gắng hỗ trợ cho nhau một cái dạ. người